cả cuộc đời này anh không tha thứ dòng than van cũng ích gì người bạn thân chi giờ này phương xa đó như lắm quanh mình người có nhớ không còn gần còn bạn em sẽ chọn đúng người thật lòng thương lấy em đời em đắm anh cũng rất buồn vì mình từng yêu thương và xin em hãy nhớ đây tháng năm này mình đã có nhau như vậy lỡ sau này ta trông thấy nhau xin đừng ngoảnh cả cuộc đời này what I